hoặc là những cái dòng sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật tốt và những dòng sản phẩm máy ép gốc CNC à, và để à, giúp anh em có thể lựa chọn được cho mình những cái dòng à, sản phẩm máy ép gốc cửa nhôm phù hợp nhất thì trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị em khách hàng cách chọn cho mình những con máy ép gốc để làm được cho những cái hệ nhôm sinh pha à, vừa nhanh vừa chất lượng và giá thành lại hợp lý à, và đối với dòng sản phẩm máy ép gốc hôm nay chúng ta cùng xem đây là một uh, dòng sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật số với à, uh, 6 đồng hồ timer à, giúp anh em có thể là điều chỉnh và căn chỉnh hết trên dòng sản phẩm này và đây là dòng sản phẩm máy gốc không hai dao đến từ công ty Fister Việt Nam và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến lại uh, gần hơn để quan sát và xem về uh, chi tiết cấu tạo ở phía bên ngoài trên dòng sản phẩm này trước. Và trước khi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về uh, những cái chi tiết cấu tạo ở bên mặt trên của dòng sản phẩm ép gốc thì đầu tiên mà anh em chúng ta cùng nhau xem về cái hàng phẩm mà ép gốc cửa nhôm mà công ty Factor đã làm ra được. Ở à, đây anh em có thể thấy đây là mặt ép góc giữa hai hai nhôm hai màu như thế này để anh em có thể là dễ dàng là nhận biết được về cái góc ép của mình nó có thiết hay không và nó có chính xác hay không là đây là mặt trước và mặt sau của dòng sản phẩm này anh em có thể thấy là nét ép góc thì nó rất là chắc chắn và nó cứng hơn ở ờ, so với việc uh, chúng ta dùng bằng những cái phương pháp khác thì hiện tại thì uh, vấn đề mà khi chúng ta làm sinh pa thì khách hàng họ yêu cầu cái vấn đề khi chúng ta ép góc cửa nhôm nó rất là cao nên là giải pháp cho cái việc uh, uh, ép góc vừa đẹp vừa khiết như thế này mà nó không để lại những cái vết uh, in hằn lên sản phẩm làm xấu sản phẩm thì máy ép góc hiện tại đang là giải pháp tối ưu nhất cho anh em à, và khi ép góc thì ở hai bên hành của dòng sản phẩm này à, khi máy nó cấn vào thì nó để lại à, một ít như thế này à, rất là à, nhìn sản phẩm của mình nó rất là đẹp à, và hai mặt ép này thì rất là cứng cứng và chắc chắn à, hơn so với việc chúng ta sử dụng bằng những cái phương pháp khác thì đây là cái à, giải pháp ừ, tối ưu à, dành cho những cái đơn vị nào bắt buộc là chúng ta phải dùng máy ép gốc để làm cho khách hàng của mình thì chúng ta phải sử dụng đến những cái dòng sản phẩm máy ép gốc à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là sản phẩm máy ép gốc à, như thế nào sẽ là những cái dòng sản phẩm máy ép gốc chất lượng và những dòng sản phẩm máy ép gốc trời mới mà anh em khách hàng hiện tại đang sử dụng nhiều là những dòng sản phẩm ép gốc như thế nào và trước tiên trên dòng sản phẩm này anh em nhìn ở bên ngoài vào thì ờ, chúng ta sẽ thấy là nó được sơn hoàn toàn bằng màu ờ, xanh ngọc lục bảo đây là màu sơn thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam và đây là lớp sơn tĩnh điện rất là dày và chắc chắn giúp cho sản phẩm của anh em sử dụng nó sẽ được bền và ổn định hơn rất là nhiều à, và anh em ơi có thể nhìn lên ở phía trên thì anh em thấy là ở ờ, trên sản phẩm máy gốc này nó có thêm là hai cái giá đỡ hai cái giá đỏ để khi anh em mà ép những cái ờ, gốc của nhôm ấy, thì chúng ta sẽ kê những cái đoạn nhôm mà phía sau lên hai cái giá đỏ này và hai cái giá đỏ này hiện tại anh em thấy thì nó chưa có được cân bằng với nhau thì khi mà đưa máy về xưởng của mình và tiến hành ờ, quá trình ép gốc thì kỹ thuật sẽ căn chỉnh hết hoàn thiện cho anh em để sao cho hai cái giá đỡ nhôm này nó bằng với uh, mặt bàn và để uh, nhôm của chúng ta lên thì nó không có bị ven hay bị kê và phía trước thì anh em cũng được nhìn thấy đây là cái bàn đạp của ờ, dòng sản phẩm này để ờ, chúng ta tiến hành vận hành vào đây đây anh em nhìn thấy đây là bàn đạp của sản phẩm ờ, máy ép gốc kỹ thuật số thì ở trên bàn đạp này nó sẽ có hai cái chế độ đó là một cái chế độ là vận hành đôi và một chế độ đó là vận hành độc thân thì khi chúng ta sử dụng chúng ta chỉ cần hiệp hiện ở thao tác ở trên bàn điều khiển và sau đó chúng ta tiến hành đạp vào cái bàn đạp này thì máy nó sẽ tự động tiến hành ép cho anh em và việc sử dụng hệ thống bàn đạp cũng như là cách vận hành trên ờ, bàn điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật công ty Factor Việt Nam sẽ căn chỉnh và hướng dẫn cụ thể trực tiếp cho anh em khi chúng ta đưa máy về xưởng và chúng ta tiến vào ờ, xem phần chi tiết ở bên trong dòng sản phẩm máy ép kỹ thuật số tự động không hai dao này và đây là mặt bàn trên của dòng sản phẩm máy ép kỹ thuật số phiên bản 6 đồng hồ không cần phải điều chỉnh lưỡi gà của công ty Factor Việt Nam và sản phẩm này là anh em nhìn vào đầu tiên anh em sẽ thấy là được uh, thiết kế ra hoàn toàn là thép. Đây là thép trắng nguyên tấm, đây là thép không rỉ ạ. À. Và bạn và cái mặt thép này được thiết kế rất là dày. À, anh em có thể nhìn thấy được cái độ dày của sản phẩm đây. Và anh em có thể nhìn thấy được đây là cái độ dày của sản phẩm. Và để uh, anh em có thể là quan sát trực tiếp thì em sẽ tiến hành đo trên cái dòng sản phẩm này luôn. Đây em có một uh, ờ, cây thước và em sẽ đo trên cái dòng sản phẩm này. cái độ dày của à, dòng sản phẩm này đây dày à, lên đó là 4 phân đây ạ đây đây là độ dày thực tế của dòng sản phẩm này đây là 4 phân à, và kèm theo cái độ dày của à, bề mặt thép này thì được kê thêm trên dòng sản phẩm này còn được kê thêm cho mình một một tấm đây ạ đây anh em có thể thấy này được kê thêm cho mình thêm cả một cái tấm nhựa này nữa nó tấm nhựa này dày hơn so với những cái dòng sản phẩm uh, phổ thông trên thị trường nó sẽ giúp cho việc đó là đỡ hanh nhôm ở trên đây bề mặt đỏ ngâm này nó được uh, phẳng thì nó được uh, 5 cm và thứ hai đó là cái mặt này nó dày thì nó sẽ giữ cố định thanh ngâm nó sẽ không có bị xảy ra tình trạng nó là bị uh, cong ven và tiếp theo anh em có thể nhìn thấy là trên uh, sản phẩm này được uh, tích hợp đây một hai ba và đây là ba bích tông kẹp uh, phôi nhôm để khi chúng ta đặt gốc dạ. em đặt thực tế khi uh, chúng ta đặt gốc ép vào như thế này thì ba bích tông này nó sẽ giữ chặt dạ, cái ờ, cây nhôm cái pho nhôm này lại cho anh em để là ờ, chúng ta tiến hành ép góc nó không có bị sai lệch và góc giữa nó sẽ chắc chắn sẽ giúp cho quá trình ép của chúng ta nó sẽ kít hơn rất là nhiều hoặc là thường thì ờ, em thấy các bác khi đưa về xưởng của mình thì các bác chỉ sử dụng một cái bích tông này thôi thì một cái bích tông ở giữa này kẹp là nó cũng rất là chắc chắn rồi thì nó sẽ kèm theo cái việc đó là giữ của anh em nữa thì nó sẽ giúp cho thành phẩm được ép ra nó sẽ đẹp và chắc như thế này Ừ, tiếp theo đây thì anh em có thể thấy đây là những cái hệ thống dao ở ờ, trên dòng sản phẩm máy ép kỹ thuật số này thì ờ, việc uh, sử dụng những cái dòng uh, dao này đây là dao uh, được uh, cố định sẽ được cố định sẵn bên uh, tại công ty uh, khi mà bàn giao máy về sẵn cho anh em thì thường thì anh em sẽ thấy ở đây là có ba dao ba dao này thì chúng ta sẽ phải thay đổi nhưng đưa về xưởng của mình thì kỹ thuật sẽ căn chỉnh lại cho anh em thì chúng ta thường là sẽ sử dụng hai dao thôi và hai dao thì chúng ta sẽ có thể là ép được cho tất cả các uh, cửa đi cửa sổ hoặc là các uh, cánh cửa khác của hệ nhôm uh, pha và chúng ta không cần phải thay dao uh, và những cái thông số kỹ thuật thì sẽ được uh, lưu hết ở trên uh, hệ thống để anh em có thể là vận hành dễ dàng hơn và đây những cái dao này nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc là đi vào và đi ra theo cái uh, những cái thông số được điều chỉnh ở trên uh, đèn điều khiển và đây là lưỡi ga của máy lưỡi ga thì nó sẽ có tác dụng đó là à, đi lên và đi xuống đi ra và đi vào à, giúp uh, giữ ờ, cố định thanh nhôm cho anh em và như em chia sẻ thì đối với dòng sản phẩm uh, máy cắt máy ép gốc và factor kỹ thuật số này thì chúng ta sẽ không cần phải điều chỉnh lưỡi gà thì bình thường thì chúng ta sẽ sẽ phải điều chỉnh lưỡi gà uh, theo ở trên uh, đây như những cái dòng sản phẩm phổ thông thường thì chúng ta sẽ điều chỉnh uh, lưỡi gà ở đây à, hiện tại thì đối với dòng chỉnh lưỡi gà nữa và bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng nhau đó là đi xem về à, hệ thống à, bình dầu thủy lực đối với dòng sản phẩm MS gốc này. Và anh em có thể quan sát đây là hệ thống bình dầu thủy lực ở phía bên trong uh, trên dòng sản phẩm MS gốc kỹ thuật số này. Đây bình dầu thủy lực rất là to anh em ạ. À. Bình dầu thủy lực này thì chứa tầm 20 lít dầu thủy lực đã. Và đây này có một cái bích tông, bích tông để hỗ trợ cho việc đó là hiệu chỉnh lửa gà. Và công suất motor đối với dòng sản phẩm máy gấp này anh em có thể thấy là motor rất là to phía bên trong cái Máy gấp này thì motor của nó đang sử dụng cho mình đó là 2,2 kW à, tương đương với à, công suất của một đầu máy cắt 08 phổ thông trên thị trường. À, thọ, so vì à, anh em sử dụng những dòng sản phẩm máy gấp giá rẻ thì rơi vào tầm khoảng là 1,5 kW trên uh, cái công suất của dòng sản phẩm này thì nó cái việc uh, ép gốc của chúng ta nó sẽ uh, hay bị hạn chế về cái uh, lực ép của motor um, nhưng mà đối với dòng sản phẩm của công ty Factor thì việc uh, nâng cấp và cải tiến và cái công suất motor như thế này sẽ giúp anh em là ép gốc khỏe hơn và kèm theo đó là dập bằng hệ thống thủy lực sức dập của dòng sản phẩm này từ 8 lên đến 10 tấn sẽ đảm bảo cho anh em là tạo ra được những cái hàng phẩm đẹp ờ, và bắt mắt như là những cái ờ, góc ép của mẫu ban nãy em vừa đưa cho anh em xem và phía bên trong đây là những cái thiết kế cơ khí của dòng sản phẩm nét gốc à, và em cũng đã có một cái video giới thiệu về à, cấu tạo bên trong máy block rồi anh em có thể xem thêm trên kênh video máy Maximum Factor VN của em à, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là xem qua cái uh, hệ thống đèn điều khiển của dòng sản phẩm này và đây là sản phẩm máy ép gốc kỹ thuật số phiên bản 6 đồng hồ của công ty Factor Việt Nam à, và hệ thống đèn điều khiển anh em có thể là thấy rõ trên đây được uh, thiết kế là 6 cái đồng hồ timer thời gian đây ạ à. đây được 6 đồng hồ trên em để anh em có thể là dễ dàng ờ, sử dụng dòng sản phẩm này à, và ngoài những cái đồng hồ này thì trên ờ, bàn điều khiển còn tích hợp thêm đây là à, những cái nút để anh em có thể vận hành à, tương tự như là khi anh em sử dụng ý, khi chúng ta đấu điện vào thì đây nó sẽ có một cái nút đây là đèn báo nguồn này à, và đèn nó sẽ báo màu đỏ khi mà chúng ta đã cấp nguồn điện đúng pha cho máy và thứ hai là khi chúng ta sử dụng chúng ta sẽ chọn chế độ chế độ độc thân hoặc là chế độ đôi để chúng ta tiến hành ép và để bắt được ép được uh, sản phẩm nhôm thì chúng ta sẽ khởi động motor chúng ta sẽ ấn nút này để khởi động motor và khi uh, chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ bấm dừng ở ngay đây à, và trên đây được uh, tích hợp đây là một cái nút là dừng khẩn cấp trên dòng sản phẩm này để uh, trong lúc chúng ta làm việc nếu như xảy ra cái vấn đề về uh, vấn đề điện hoặc là những cái uh, vấn đề khác trên dòng sản phẩm này cấp mà chúng ta không điều chỉnh được nữa thì chúng ta có thể là bấm nút dừng khẩn cấp ở đây rồi lúc này sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ cần ấn xuống như thế này à, và khi chúng ta muốn ấy thì chúng ta chỉ cần như thế này là được đây rất là đơn giản và những cái đồng hồ timer thì nó sẽ có cho mình những năng khác nhau ờ, và nếu như anh em nào mà muốn biết những cái chức năng cơ bản của những đồng hồ này thì chúng ta xem trong ờ, một cái video sắp tới em sẽ hướng dẫn cho anh em cách là ờ, điều chỉnh những cái thông số trên những đồng hồ này và bây giờ chúng ta xem sơ qua về hệ thống đèn điều khiển và tiếp theo đây là hệ thống tụ điện của máy anh em có thể nhìn thấy được máy đang được uh, sử dụng đây là phiên bản điện một pha thì một pha thì nó có hai dây như thế này đây anh em ngồi quan sát uh, thực tế là sản phẩm sử dụng hệ thống điện một pha và anh em thấy thì đây là một áp tổng là áp tổng của hệ thống điện một pha thì nó chỉ có hai bên như thế này thôi còn điện ba pha thì nó sẽ có thêm một cái ờ, ở bên đây nữa nó sẽ to hơn à, và đây là cục khởi của máy và một cầu chì à, và đây là những cái ừ, relay à, và những cái timer để hiệu chỉnh đối với ờ, những cái ờ, timer thời gian ở bên trên và dưới đây anh em thấy là dây điện dây điện thì làm là dây điện ở đồng đây là dây điện đây anh em thấy là dây điện ở đồng hết và được đánh số thứ tự rõ ràng à, để chúng ta dễ dàng thay thế nguồn nào vào uh, vị trí nào thì đều được uh, đánh số đánh dấu hết anh em uh, sử dụng như có hỏng hóc thì chúng ta là thay thế được và phía bên đây anh em ạ phía bên đây anh em thấy là hệ thống loa điện từ à, dây hơi và dây điện à, cái thiết kế như thế này thì nó được bố trí rất là gọn và rất là ngăn nắp thì chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng à, và có thể là vận hành được à, ngay trên những cái hệ thống ở phía bên trong này nếu như những cái nút nguồn ở phía bên trên thì nó bị hỏng thì chúng ta có thể là sử dụng ngay những cái hệ thống van này ở phía bên trong và đây là sơ qua về hệ thống tụ điện trên dòng sản phẩm máy ép nước kỹ thuật số Factor và anh em chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu qua dòng sản phẩm máy ép nước kỹ thuật số của công ty Factor Việt Nam à, và đối với phiên bản máy ép nước này là phiên bản máy ép nước 6 đồng hồ à, và anh em có thể nhìn thấy ngay ở phía sau em đây là còn rất là nhiều cái dòng sản phẩm máy ép gốc khác như là máy ép gốc uh, à, 4 đồng hồ này uh, à, máy ép gốc thân nhỏ hoặc là những cái dòng sản phẩm máy ép gốc CNC à, ở phía bên đây thì anh em có thể nhìn thấy đấy là những cái dòng sản phẩm máy thay đố và ngoài ra hiện tại kho của công ty Factor Việt Nam còn đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm từ máy cắt nhôm cho đến uh, các dòng sản phẩm nhỏ lẻ khác như máy đột dập, máy nhiên khí và phụ kiện trong ngành sản xuất máy nhôm. và công ty Factor Việt Nam thì không ngừng nâng cấp những cái dòng sản phẩm tại công ty mình cũng như là đưa về những cái dòng sản phẩm cải tiến mới giúp anh em khách hàng có thể là thuận tiện và dễ dàng hơn trong cái công việc lựa chọn những cái dòng sản phẩm đầu tư phù hợp với giá hành cũng như là khối lượng công việc của mình à, và trên những cái dòng sản phẩm này anh em nào à, có cho mình à, những cái thắc mắc hoặc những băn khoăn về à, những cái dòng sản phẩm như là máy phai đố này hoặc là máy cắt nhôm hay máy ép gốc thì có thể là để lại à, bình luận ở phía dưới video hoặc là anh em nào à, muốn à, biết thêm về chi tiết của những dòng sản phẩm nào cũng hãy để lại bình luận và ý kiến đóng góp thêm để cho kênh video máy Marketing Factor VN sẽ có cho mình những cái à, video mới và bổ ích hơn giúp à, anh em giải quyết được những cái băn khoăn thắc mắc của mình. Đồng thời anh em nào muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì có thể liên lạc trực tiếp cho em like với số điện thoại 0787 291 188 hoặc anh em đến tổng kho của công ty Factor Việt Nam để được à, em hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại kho. anh em có thể đến là một trong hai địa chỉ ở ờ, gần bến xe nghẽo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc anh em đến ở ờ, gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và hãy liên lạc cho em để được em tư vấn kỹ hơn ờ, về những dòng sản phẩm tại công ty Factor Việt Nam. Và cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với kênh video Marketing Factor VN cũng như là công ty Factor Việt Nam trong suốt khoảng thời gian qua. Xin kính chúc cho quý anh em khách hàng thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh em khách hàng trong những video sắp tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.